Kính chào quý anh chị, quý nhà đầu tư đã quay lại với kênh chứng khoán của Tuấn Tú TTF. Thì à, hôm nay cùng à, cũng như mọi ngày thì mình cùng anh Tuấn Tú cùng anh chị sẽ chúng ta sẽ cùng à, đi phân tích thị trường ngày hôm nay, xem thị trường ngày hôm nay có những cái gì đúng không ạ? Và view thị trường ngày mai và những cổ phiếu như thế nào thì chúng ta nên mua ở thời điểm hiện tại. Bởi vì hiện tại các bạn biết là không phải cổ phiếu nào cũng có thể mua được và ở thời điểm hiện tại đặc biệt ở thời, thời điểm hiện tại nữa không phải lúc nào các anh chị mua cổ phiếu được và cái điểm mua cổ phiếu nữa đúng không ạ thì chúng mình hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh chị các kỹ thuật để mà mua chọn được những cổ phiếu mà nó nó đặt cái điểm mua để các anh chị kiếm được lợi nhuận đến 20 30 phần trăm ở thời điểm hiện tại rồi trước khi đi vào thị trường vào các cái thị trường các cái chi tiết về thị trường á, thì chúng ta để đi sơ qua về thị trường chung ngày hôm nay thì các bạn biết hôm nay là VN Index là tăng à, nhẹ 2,1 2,1 điểm giống như trong à, video ngày hôm qua à, lúc video ngày hôm qua mình có nói trước thị trường hôm nay á thì nó chỉ uh, đi lên quanh ở vùng trên và nhà cái đây là nó thể hiện cái xu hướng cái ý chí của nhà cái là không muốn không muốn cho nhà cái đạp xuống đấy thì đây chính là hiện tại nó vẫn còn một cái những cái dấu qua mình làm đây đúng không ạ thì thị trường nó chỉ đi ngang chỉ chỉnh uh, loanh quanh ở vùng này thôi đúng không ạ đi ngang và bởi vì sao ở thị trường này á, hầu hết nhà đầu tư các broker hay là nhà đầu tư cá nhân nào thấy nghĩ à thị trường nó lên nhiều rồi nó sẽ chỉnh nó sẽ chỉnh rồi nó mới lên tiếp được tuy nhiên nhà cái vì họ là nhà cái họ biết họ họ biết là chúng ta đang nghĩ cái gì thì họ sẽ giữ cái chỉ số ở vùng đây này và khi các bạn ờ, hiện tại các bạn biết theo thống kê á, hiện tại là cái số lượng mà cái lượng hàng cung ở trên vùng đây này nó rất là nhiều cái lực áp cái áp lực bán ra rất là nhiều vùng này chính vì vậy mà nhà cái người ta cố kéo giữ chỉ số vùng này đến khi mà nhỏ lệ chịu không nổi thấy lúc ờ, thị trường nó biên nó an toàn quá nhảy vào ra bắt thế nó lăn quay đến điều chỉnh đấy nó để chuyển nó để chỉnh từ đoạn này xuống này đấy chỉnh từ đoạn này xuống chứ không nó không có chỉnh ờ, nó không có chỉnh từ đoạn này đấy chính vì thế mà mà mà các anh chị nên cẩn thận với đoạn ở ờ, những cái tuần sau những tuần sau nha tuần này có thể ờ, các anh chị có thể tham gia mua được như tuần sau các chị hãy cẩn thận Vậy, vậy thị trường ngày mai á, nó vẫn đi sạt sau những biên sideways đây Nó tiếp tục đi ra những biên sideways với cái biên độ khá là lớn và đánh khá là phụ Đó là về thị trường ngày mai Rồi, thị trường chung ngày hôm nay á Thì các anh chị thấy là cái điều tích cực là gì? tức là cái dòng tiền nó vẫn đạt đâu đó khoảng 16.000 tỷ và khối lượng nó vẫn rất là cao khoảng 721 triệu cổ phiếu được giao dịch và tức, tức là nói hay nói cách khác là khối khối lượng của nó vẫn tương đương những phiên trước nó tương đương tương đương những phiên trước các anh thấy không ạ và cái đường giá nó vẫn nằm trên đường MA 10 và thậm chí nằm cả trên MA 20 đấy thì đây là một cái điều rất là đáng mừng à, ở thời điểm hiện tại là dòng tiền nó vẫn cố giữ ở, ở thời điểm bên trên và điều thứ hai nữa là gì à, ở khối ngoại các bạn thấy là cái áp lực bán cái áp lực bán ròng nó giảm dần đấy thay vì à, ngày mùng 5 tháng 8 là là bán ròng 305 tỷ ở sàn Hồ Dê ngày mùng 8 tháng 8 thì bán ròng 100 tỷ đến phiên vừa rồi thì bán đến ngày hôm nay mà chỉ bán ròng có khoảng gần 70 tỷ đấy thì cái mình nghĩ đối với phiên ngày mai khả năng là khối ngoại sẽ quay lại mua ròng sẽ quay lại mua ròng đấy về phần tự doanh á về phần tự doanh thì các bạn thấy là hôm nay thì ờ, tự doanh bán dòng nhẹ đến sản HNX chỉ khoảng uh, ờ, 18 tỷ 18 tỷ đúng không ạ thì xem kẻ những cái phiên mà mua ròng ờ, tự doanh lại quay lại cái phiên bán ròng nhẹ nhưng thật ra mình thấy rằng nó không đáng kể bao nhiêu cả đấy rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua những cái cổ phiếu mà những cái mẫu hình mà ừ, cổ phiếu nó sẽ tạo những mẫu hình như thế nào để đặt điểm mua đúng vâng không? để chúng ta có thể mua ở thời điểm hiện tại à, đầu tiên á chúng ta đi, đi, đi tìm cổ phiếu Vietcombank này Vietcombank các bạn thấy là đây mình để bật biểu à, đồ tuần các bạn để thấy ha đây đây là biểu đồ tuần của này uh, Vietcombank này nó giảm một mạch xuống đây và đến đây đoạn này nó có một cái tuần nó test cung và cùng sau đó đầu đi, đi lên và phiên hôm nay thì Vietcombank nhá thì uh, nó đầu phiên nó giảm rất là cực phiên sáng nó giảm cực kỳ mạnh nhưng mà phiên chiều á nó có một lực kéo lúc chân lên bởi vì uh, à, chiều nay một có một cái thông tin nó khá là quan trọng là Vietcombank có khả năng sẽ được nới ròng tín dụng ở, ở ờ, từ nay đến cuối năm bởi vì hiện tại là hầu hết tất cả các ngân hàng đã cạn kiệt ròng tín dụng rồi đã cạn kiệt ròng tín dụng thì khả năng ngân hàng nhà nước sẽ có những động thái để mở nới dòng tín dụng để à, ngân hàng à, các ngân hàng có khả năng cho vay đấy và cái việc mà nới dòng tín dụng này mình tin chắc chắn rằng không thể thiếu các cái ngân hàng mà nó à, thuộc big, nhóm big four như là công thương như là bidv kiểu như vậy đấy và vietcombank nữa hoặc là agr thì nới rom nó sẽ nới ưu tiên nới rom các cái ngân hàng à, thương mại à, trong nhóm big four trước và thứ hai là cổ phiếu Novaland Novaland ở biểu đồ ngày các bạn thấy không ạ một cái bồn biểu đồ nó rất là dễ nhìn đây nó xuống này sau có một cái tuần nó test cung nó đi ngang và với cái biên cái vòn một cái vòn rất là thấp đây các bạn thấy đây là vùng đáy của nó này tiếp đây nó lại đi quanh quanh vùng này và nó siết và đến cái cây này thì cái cái vùng này thì nó siết và không thể giảm được nữa thì nó đi lên thôi chúng ta sẽ tìm biểu đồ ngà tuần này đúng không ạ một cái biểu tuần biểu đồ tuần rất là đẹp đây siết và hai hai tuần quay vùng đáy luôn sau đó nó bật lên bật lên và hiện tại Novaland là một trong những cổ phiếu hiện tại nó đang đi lên rất là đẹp rất là ngò rất là đẹp luôn ạ tính ra từ vùng đáy hiện tại là bây giờ nó lên được đến khoảng ba 15 phần trăm 15 phần trăm không ít đâu các bạn không ít đâu tại vì các bạn thấy thì giá của Nova hiện tại là tăng 10 giá từ 73 lên 83 là tăng 10 giá là không ít đâu đúng không ạ bạn nào bắt được những đoạn này rất là ngon hay là cổ phiếu SAB của Sabeco á đây cái kiểu của SAB thì nó đều, đều đi một cái chung một cái form như vậy đấy thì các bạn thấy là à, từ tháng tư này nó giảm này nó giảm giảm giảm giảm giảm bắt đầu đến đoạn à, đến nó giảm đến mức một mức không thể giảm nữa thì bắt đầu nó bật lên và đối với SAB hiện tại nó có xu hướng nó phân phối này hoặc là nó tái dụ bỏ lại thì đoạn này mình nghĩ các bạn nên thoát ra nên thoát ra đợi nó test xong để các bạn uh, tham gia vào hiện tại thì SAB nó đang chạm ở mức ừ, MA10 ấy, cái hỗ trợ thứ nhất của nó thì nếu như nó lủng hoàn toàn qua MA10 thì nó chạm quanh chỗ MA20 quanh vùng này quanh vùng này đấy thì khả năng nó sẽ bật lên đối với cổ phiếu SAB rồi đây là đối với cổ phiếu các cái cổ phiếu ờ, mà trong nhóm VN30 nha à còn một thêm một cổ phiếu nữa các bạn cũng thể nhìn được nhưng mà cổ phiếu này thì các bạn à, đối với dòng này thì thực ra mình thấy các bạn đánh ít ít thôi như Vinhome này một cổ phiếu mà cổ, cổ phiếu quốc dân mà nó cực kỳ khó đánh đấy nó cũng đi theo một cái form như vậy giảm hết cỡ và rồi không giảm được nữa thì bật lên nhưng mà con cái con Vinhome này các bạn biết là uh, nó có hai điều bất lợi đầu tiên là cái dòng tiền hiện tại là nhà nước đã siết cái dòng tiền vào bất sản cái thứ hai nữa là con Vinhome này nó nó là một trong những cổ phiếu mà dùng để điều tiết thị trường điều tiết thị trường đấy cho nên rất khó để nó có thể bật lên mạnh như các cổ phiếu kia rồi vậy thì à, đây là những cổ phiếu trong đổ viên 30 vậy còn những cái dòng như yếu yếu như dòng thép chẳng hạn đây đây lại là một trong những ví dụ ví dụ nữa để các bạn có thể sau à, sau khi mà xem video này hôm nay ngày hôm nay của mình thì mình tin chắc rằng nếu như bạn nào mà xem video này sẽ có thể tự cân đối tự cân nhắc được mà để mà tham gia mua tự tự để mình giao dịch cổ phiếu mà không cần phải tham vấn ờ, cổ phiếu ờ, tham vấn của bất cứ ai cả hay của bất cứ chuyên gia nào cả thì các bạn thấy là hỏa phát sau quá trình rơi đao tray của nó này nó đi lên sau đó là sẽ có một cái nhịp dụ nó sẽ có một cái nhịp dụ và cái cây hồi thứ hai của nó là cây này thì các bạn có thể tham gia mua tham gia mua cái hội khi mà nó đảo chiều này các bạn thấy đây này nó đảo chiều mặc dù nó là cái nến đỏ nhưng mà nó cái hiện tại cái kết phiên nó là cao hơn ngày thứ cái phiên tạo đáy đấy thì các bạn có thể tham gia mua cây cây ờ, thứ hai thì nó an toàn hơn đấy cái xu hướng này các bạn thấy ạ nó bật lên này nó bật lên này và hiện tại đối hòa phát hiện tại thì nó cũng đã bật được ờ, tính từ cái tính từ cái cây này trở lên thì nó cũng được bật được khoảng 12 phần trăm rồi đấy hay là hoa sen thì nó cũng đi theo cái kiểu như vậy bất cứ cổ phiếu nào nó đi theo cái này đi lên này đi ngang giúp một phát xong đi lên đấy một kỹ thuật này mà thực sự là không có ai chỉ thì mình tin chắc rằng trên thị trường chứng khoán nó không ai chỉ cho các bạn đâu đấy nó đi lên được 30 phần trăm rồi hoa sen thôi mình tính từ đoạn này đi ha đấy tính được 23 phần trăm 23 phần trăm không ít đâu các bạn đấy hay là mà các bạn tìm cổ phiếu nào đi mình chỉ cho đích đi ha đích thì nó đi theo phần thuần phân tích kỹ thuật mà thôi đây các bạn thấy là đi lên này dù một phát xong đi lên đó, đi lên này đi ngang dù một cái xong bắt đầu đi lên và đi lên tới hiện tại là 40 à, 48 phần trăm rồi gần 50 phần trăm và hiện tại nó vẫn thiên hướng nó vẫn đang đi lên à, các bạn thấy không ạ vâng thì à, mình tin chắc rằng những cái giọt này á, nó sẽ đáng giá các tiền uh, tiền chục triệu đó các bạn nó không kém nó không kém gì những khóa học mà à, mà mấy chục triệu mà các bạn bỏ tiền ra các bạn đi học ở các ông thầy trên thị trường đâu đấy đó là hai trong số các kỹ thuật mà mà mà mình chia cho các bạn và thêm một điều nữa là các bạn khi các cổ phiếu này đánh lên đầu tiên là là thị trường chung nó phải ổn đó là điều kiện thứ nhất cái thứ hai là nó phải test được đáy thứ hai nó test được đáy ở điểm thứ hai rồi mới an tâm là các bạn mua được đấy hay như cổ phiếu hiện tại mình thấy một số cổ phiếu tiềm năng mà các bạn thể quan sát theo dõi như VIP này đây nó đi lên này chỉnh xuống này nó test cung và đi lên đúng không ạ bạn nào nhìn đây các bạn thấy không ạ đấy đi lên này test chuông Đấy, cái phiên này chính là cái phiên mua thì hôm các bạn nào xem video ngày hôm qua hôm mình thì mình có khuyên hôm nay mình khuyến nghị các bạn mua hôm, ờ, cây này thì đây chính là cái cây mua của nó đấy đi lên này test xong rồi nó đi lên nó chắc chắn là điều nào điều này nó xảy ra bao nhiêu lần này và hiện tại đó thị trường hiện tại nó thì nó chỉ đi theo kiểu này thôi rồi à, vậy thì những dòng nào nó sẽ vẫn chạy tiếp theo thì mình tin chắc rằng tới đây mình nghĩ là nó là dòng ngân hàng để các bạn hãy, hãy chú ý đến dòng ngân hàng nha dòng chứng khoán và dòng thép thì nó vẫn chạy thì đối với dòng thép ấy, thì nó chạy lên một đoạn lưng chừng rồi thì các bạn nào muốn mua muốn tham gia vào dòng thép ấy, đợi nó test cung nó tái test cung kiểu như thế này này thì các bạn hãy tham gia nha còn nếu mà nó test lưng chừng như các bạn kiểu như đang chạy như thế này mà các bạn mua thì nó đúng với những cái cây dụ như vậy thì các bạn mà nó đi ngang 1 2 3 4 5 6 7 8 phiên đi gần nửa tháng thì các bạn rất là khó chịu Đấy, các bạn khó để gồng khó để gồng được chính vì vậy mà mình khuyên các bạn đến đời nó test được những cái phiên nó phẳng như vậy thì các bạn mua nó an toàn hơn vâng thì à, nếu anh chị nào muốn vào rom uh, rom khách hàng vip của mình nhá thì liên hệ với mình mình sẽ à, chuyển tài khoản về là chúng ta để tham gia vào, vào cái dòng vip để cập nhật những cổ phiếu cổ phiếu mới và những điểm mua đẹp nhất đối với những cổ phiếu đó à, đối với thị trường ngày hôm nay thì à, khách hàng của mình có nhiều khách hàng là đoạn này đã tăng được rất là nhiều à, khoảng 20 phần trăm rồi đấy anh chị nào muốn nhanh chóng về bờ thì liên hệ à, ngay với mình theo số điện thoại chạy trên màn hình đây cảm ơn các chị đã lắng nghe video ngày hôm nay của mình cảm ơn